Không. Đúng triệu đấy. Sau khói nó lúc khói nó bảo lúc mà cháy cháu chưa tác động cái gì vào thì là ra bầu uống nước. Cháu tác động vào cái khí vào nước vào thì là tắt. Thì mình Cả cô cả bóng bên kia đang cháy. đúng rồi mày ơi đây ra ngoài, để ra ngoài kia để còn xe cộ đi vào đây Đấy, đi đâu? lùi ra lùi ra đi lùi ra để cái đường nó chỗ này lùi sâu xuống bên trong ạ kính là gió nó thổi bay ra đây rồi Đang đi, đang đi Bạn ơi Di chuyển, di chuyển đi Di chuyển CD2, đứng cái móc này đứng để xem còn chỗ này này, các bác di chuyển cho cháu xuống đi Để nó bay vào người, bảo anh em làm có trách nhiệm Để chuyển xuống dưới đi Đó à Ra nổi rồi anh ạ, đông lắm ăn cháy mà tăng nhóm trưởng thôi trưởng quốc sáu Thank you. các đội kiểm tra của phòng này đã hỗ trợ các đội làm những cho các xe nào Thank you. Thằng Thảo nó vừa mới khóc xong mà nó bảo là, là, là lên cứu nhưng mà nó không tầm vào nó đâu bắt được Đâu, em lên

cái cái này cháy lâu chưa chị không biết đâu cái lâu coi âm mi lên chạy xuống lâu rồi. tưởng là thử chuông thôi nếu mà vẫn dám chạy thang máy xuống vẫn đi thang máy đấy cô lúc lúc bây giờ là cô vừa mới vừa mới xuống nha cô đâu thấy thang máy đây thằng sáng cô thấy tưởng là thử chuông rồi hai mẹ mình cô bảo cháy rồi cháy rồi xuống đi xuống đi rồi bắt đầu bắt đầu là, là bắt đầu hộp hộp hộp hộp xuống cô ở tầng bao nhiêu ạ cô là long công đấy chưa 5 giờ Chả biết dùng Vào đây bà con đứng lùa vào trong nhà đây. Có bộ kính tôi xuống phải quá Người không có Bà con đứng lùa vào bên trong này Lùa vào bên trong Có mấy chỗ anh em này vào trong nhà đây nào đứng gọn nào nó lổ kính nó rơi xuống con người ở đây đứng gọn nào bên trong Vâng, là vâng, bị người nhà mất nhà ở tầng số bao nhiêu thì mời các vị ờ, ra về đây để thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Em là người phụ nữ. Thank you.